Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Hiện tại tôi đang là giám đốc đào tạo của công ty GCC Việt Nam. Và hôm nay khi đứng đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến bạn. Bởi bạn thực sự may mắn khi đã xem được video này. Hãy nhớ chỉ cần xem hết video này từ đầu đến cuối và làm sao chỉ dẫn hết sức là đơn giản thì chắc chắn bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Tôi nhấn mạnh là hàng chục triệu đồng bởi những thứ mà tôi có thể giúp bạn khiến cho bạn kinh doanh tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn rất là nhiều lần. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi có một thách thức đối với bạn Tôi có một thách thức đối với bạn Và bạn muốn biết nó là gì thì hãy lắng nghe nhé Tôi chuẩn bị bàn giao cho bạn cái quy trình email marketing Để biến bạn từ một người không biết gì về email, không biết gì về email marketing Trở thành một người bậc thầy về email marketing Giống như tôi cách đây hơn một năm Tôi không biết gì về email marketing Công cụ duy nhất tôi biết về email đó là Gmail nó giúp cho tôi và cộng sự của tôi làm được việc, tuy nhiên nó không tốt như tôi mong muốn. Nhưng từ khi tôi biết đến email marketing và tôi sử dụng email marketing thì tôi đã tạo ra thành quả vượt bậc trong quá trình bán hàng và phát triển kinh doanh của mình và đội nhóm. Khi tôi đang đứng đây với bạn thời điểm này thì khách hàng của tôi vẫn đăng ký vào cái form nào đó khách hàng của tôi vẫn có nhận món quà nào đó khách hàng của tôi vẫn tự động cảm ơn tôi có email trả lời tự động cho trả lời tự động cho và khi tôi đến đây thì khách hàng vẫn mua khóa học và mua rất nhiều các sản phẩm khác ngoài khóa học của tôi đó là sự tuyệt vời được mang đến từ email marketing và nếu bạn sẵn sàng đeo tai nghe và ngồi trước máy vi tính tay cầm chuột có kết nối internet để thực hành toàn bộ những video từ A đến Z chi tiết, tỉ mỉ, rất chi tiết và tỉ mỉ để hướng dẫn về email marketing. Bạn không cần kiến thức nền tảng gì về email marketing cả, chỉ cần biết sử dụng internet thôi, chỉ cần có đủ thời gian thôi. Tôi thách bạn có đủ thời gian để xem toàn bộ video chi tiết tỉ mỉ của tôi. Bởi chỉ cần làm được điều đó, chắc chắn bạn thành công trong nghề bán hàng, đặc biệt là bán hàng qua email. Tôi thách bạn đeo tai nghe và xem được đầy đủ video mà tôi gửi cho bạn. Ok, nếu bạn chấp nhận lời thách thức của tôi thì hãy đăng ký ngay cái khóa học này Đăng ký ngay bởi nó phí quá là thấp đi Phí của nó quá là thấp Tôi không nghĩ rằng có một sản phẩm tuyệt vời của tôi mà phí lại thấp như thế này Thì tôi muốn trao giá trị cho các bạn Một ngày nào đó, có thể ngày mai ngày kia Hoặc có thể là ngay sau khi bạn tắt cái tab này đi và bạn bật lại thì giá khóa học tôi sẽ đẩy lên cao hơn đẩy lên cao hơn và cơ hội dành cho bạn đó là đăng ký ngay khóa học này để sở hữu toàn bộ cái bộ video của tôi ok hẹn gặp lại và tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách rất là nhiệt tình và tuyệt vời thank you